Ờ, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh bất động sản nhà đất Hà Nội. Hôm nay tin sẽ giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại à, phường phong Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà có diện tích là 30 m vuông xây 4 tầng. À, hiện tại chúng tôi đang chào là bán là giá 2 tỷ 450 triệu. Đây hiện tại tôi đang đứng ở trước mặt ngôi nhà đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là ngõ của ngôi nhà đều là gác gạch đỏ hết rồi con này thì ô tô vào cách 50m ờ, các bạn nhé đỗ ngay đầu ngõ luôn về phần ờ, phía trước của tầng 1 ngôi nhà thì ờ, chúng tôi đều ốp gạch đây các bạn có thể nhìn thấy và phần cửa này thì gồm cửa hai lớp bên ngoài sẽ là cửa xếp inox và bên trong sẽ là cửa gỗ đây các bạn có thể nhìn thấy và đây là sẽ là bên trong của tầng 1 ngôi nhà về bên trong của ngôi nhà tầng 1 thì ờ, chúng tôi là đang để phòng khách phòng bếp và chỗ nấu ăn đây không gian tôi đang đứng đây chính là phòng ờ, khách của ngôi nhà các bạn có thể nhìn thấy tương đối là rộng chúng ta có thể kê bộ ờ, bàn ghế sofa à, tivi kệ ở đây à, tường thì đều chúng tôi đều dán giấy rồi để dán tường và trên đây chính là trần thạch cao các bạn có nhìn thấy về phần bếp của ngôi nhà thì à, chúng tôi tủ bếp và hộp bếp đều là gỗ thịt sơn trắng để cho phù hợp với tông à, của ngôi nhà làm cho không gian của tầng 1 nó sáng về phần đá này sẽ là đá granite đá tự nhiên nhé các bạn và chậu rửa là hàng inox 304 hàng nhập khẩu và đây là phiên là kính chống chống mỡ đây các bạn có thể thấy rất là phù hợp với ngôi nhà và bên trong này là một phòng vệ sinh phụ vệ sinh phụ là thì gồm bao gồm à, bồn cầu vòi xịt và có máy bơm các bạn nhìn đấy và đây là phần cầu thang này cầu thang thì uh, tất cả mặt đều tôi là đá granite uh, đá tự nhiên các bạn nhìn và um, phần uh, tay vịn và con uh, tiện thì đều là gỗ trò đây tôi sẽ đưa các bạn lên trên, trên tầng 2 của ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì uh, chúng tôi đang uh, thiết kế là một tầng một phòng rộng nên trên tầng 2 này cũng để một phòng rộng và bên này là một nhà vệ sinh nhà vệ sinh thì cũng bao gồm ờ, chậu rửa gương vòi sen và bồn cầu vòi xịt có quạt là ờ, thông gió ở đây các bạn nhìn thấy đầu chờ đường ờ, nóng lạnh và bên đây là phòng ngủ của tầng 2 thì chúng tôi cũng đang dán dây dẫn đường và trần thạch cao hết rồi màu sơn là màu vàng nền ờ, đá à, giả gỗ nên là rất là phù hợp các bạn có thể nhìn thấy về phần cửa thông phòng thì chúng tôi là cửa à, khuôn trò cánh dâu các bạn nhé đây các bạn nhìn thấy rất là chắc chắn và vân cửa sổ này thì là cửa nhựa loại thép cách âm và đây là ô chờ của đường à, điều hòa đây về bên à, cửa vệ sinh thì à, chúng tôi làm từ cửa nhôm Việt Pháp các nhìn thấy đây là hành lang này rất là sáng và tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng thiết kế như tầng 2 cũng chia một phòng rộng và một nhà vệ sinh đây các bạn có thể nhìn qua cũng bao gồm à, thiết bị như tầng dưới đây chúng ta có thể để đi vào bên trong này nhìn cho nó rõ hơn đây rồi bên này sẽ là một phòng ngủ cũng bao gồm trần thạch cao cửa sổ ô cho điều hòa và cửa thông phòng hai các bạn có nhìn bao quát từ bên trong này À, về à, phần ngôi nhà thì bọn tôi bên công ty tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng các bạn nhé tối đa là 70 đến 75 phần trăm lãi suất thì à, từ 7,8 đến 8% một năm sau ưu đãi thì họ sẽ cộng cùng theo biên độ đây tiếp theo đây chính là tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 này của ngôi nhà thì ờ, bao gồm ờ, một phòng thờ và phía ngoài ờ, thì phía trong này sẽ là sân phơi này chỗ đặt máy giặt này các bạn nhìn thấy đây là phần cầu thang đây là giếng trời rất là thoáng và bên trong là để đèn phòng thờ của ngôi nhà phòng này là tương đối là rộng nên các bạn có thể à, kết hợp là phòng thờ hoặc là chúng ta sẽ làm, làm phòng ngủ cũng bao gồm à, cửa xung quanh thì hàng xóm rất là đông đúc rồi các bạn có thể nhìn thấy đây Ngôi nhà này thì nằm à, ngay gần đường à, Phương Anh, gần trường cấp 1, cấp 2 và ủy ban phường. Ô tô vào thì cách khoảng 50 mét có chỗ đỗ ô tô ngay ngoài đầu ngõ thôi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa là ngôi nhà này có diện tích là 30 mét vuông các bạn nhé. Xây 4 tầng. Giá chào bán là 2 tỷ 450 triệu. Giá bọn tôi có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cảm ơn à, các bạn đã quan tâm và theo dõi à, video của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.